à, chào các bạn thì hôm nay bên cơ sở Tuấn Hải mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái dòng kính áp tròng được ờ, làm theo công nghệ của Mỹ à, đây mẫu mã nó cái hộp rất là đẹp nha các bạn hộp gỗ nha đây. đây mình sẽ mở hộp lên cho các bạn xem đây là cái dòng kính của Mỹ là cái ưu điểm của nó là khi chúng ta đeo nó sẽ không bị hại mắt như cái dòng kính trôi nổi khác như của Trung Quốc hay là của những nước khác nha các bạn đây màu mã rất là đẹp thì bộ sản phẩm nó thì gồm à, hai cái uh, len thì đối với hai len này các bạn nhìn trên màn hình thì sẽ thấy nó màu tím nha. nhưng khi chúng ta đeo vào mắt thì nó sẽ hòa với màu cái màu của mắt chúng ta người ta sẽ không à, biết phát hiện được nha các bạn đây là cái độ khai khai đựng len và chai nước nước để đổ vào đây khi mà chúng ta mang đi sử dụng chúng ta lấy hai cái len này chúng ta để vào đây và đổ đổ nước này vào thì chúng ta sẽ mang đi sử dụng mang đi mọi thứ mọi nơi không cần phải đem cái hộp theo nha các bạn này. thì cái dòng này mình có thể sử dụng với các bài của nó thì bên mình cung cấp tất cả các dòng bài nha các bạn ví dụ như bài à, đây là cái bài phổ biến nhất đây là phổ biến nhất còn này bài à, đô la nói chung các bạn cần những dòng bài nào thì bên mình sẽ cung cấp cho các bạn dòng bài đó tất cả các loại bài nha các bạn <laughs> bây giờ mình sẽ đeo cái len vào mà mình sẽ test thử xem như thế nào nha test cho các bạn xem luôn các bạn chờ mình xíu nha mình sẽ đeo len vào rồi à, mình đã đeo mình đã đeo lên rồi xong nha các bạn tại mình ờ, đeo thường xuyên nên mình ờ, đeo nhanh lắm tầm một phút là mình đã đeo xong rồi Như các bạn nào mà chưa chưa quen á thì các bạn nên tập ờ, đeo nếu không quen thì tập đeo dần rất nhanh nếu các bạn nào không biết đeo á thì mình nhờ vợ mình hay ai đó biết sử dụng thì mình đeo vào cho mình thôi rất là dễ rất dễ sử dụng nha các bạn mình sẽ bắt đầu test cho các bạn xem không có gì hết bài thường nha không điểm chỉ điểm ảnh gì hết thì đối với cái này mình sử dụng cái bài có thể báo được biết được cái cái nước nó luôn nha các bạn da dạ. da dạ chuồng nha các bạn 7 cơ đây 7 rô chứ đây 6 cơ đây hai cơ nha 10 rô 3 rô 3 chuồng chứ đây 9 rô 6 rô 8 8 bít đây thì bây giờ mình sẽ tháo cái len ra và mình sẽ gắn cái len vào camera để cho các bạn xem nha bạn chờ mình xíu mình đã gắn à, tháo len và gắn cái len vào trong cái camera rồi nha các bạn giờ mình sẽ cho các bạn xem thấy rõ hay là không thì như thế này nó sẽ không thấy rõ bằng mình đeo vào mắt thường nha các bạn đây nhưng mình thấy cũng rất rõ các bạn thấy không 7 nha sẽ lấy từ cây lên đây ba ba cơ nhé đây. chín nha chín bích rất rõ nha đây mình sẽ để gần gì mình sẽ để bạn thấy rõ hơn đây bảy chuột thấy các bạn thấy không thấy số 7 rõ ràng nha thì, ngoài thì mọi cái ờ, thông tin về sản phẩm này thì các bạn cứ ờ, liên hệ đến hai số điện thoại trên màn hình sẽ có người tư vấn cho các bạn cách mua hàng và cho các bạn test hàng nha thì cảm ơn các bạn đã xem video này chúc các bạn một ngày vui vẻ